xin chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TDF. Thì ờ, hôm nay là mình xin làm một cái video về nhận định thị trường trong tuần tới từ mùng 8 tháng 8 cho tới ngày cho tới ngày 12 tháng 8 và thị trường tuần tới sẽ có những nhóm nhóm ngành nào nó sẽ tăng giá tiếp tục đúng không ạ? Thì ờ, đầu tiên thì các anh chị biết là trong ờ, những video trước trong những video trước của mình mình đã liên tục nói về các cái dòng mà sẽ chạy trong thời gian tới đây như là dòng ngân hàng này chứng khoán này à, thép đúng không ạ mà trong cái giai đoạn đó các bạn biết là ngành thép á, là một trong những ngành mà nó giảm rất là sâu trong biên độ rất là sâu à, mình đã dự đoán từ rất là sớm đối với ngành thép thì à, các bạn thấy là tuần vừa rồi á, thì à, các cổ phiếu ngành thép đã chạy rất là nhiều đúng không ạ các bạn thấy là cổ phiếu ngành thép đã chạy 1, 2, 3, 4 phiên trong khi những bạn đó chạy cái ngành thép này chạy rất là đi đến đây xong nó chỉnh xuống còn đi nó đi lên này Nam Kim cũng không ngoại lệ như vậy Nam Kim cũng chạy được một hai ba bốn năm phiên rồi và trong đó khi đó mình dự báo thị trường đó, là từ những đoạn này này trong như từ những đoạn này đúng không ạ thì cũng uh, nếu mà anh chị nhà anh chị nào mà đã từng xem video của Tuấn Tú thì đều đều sẽ thấy đúng không? và hiện tại uh, thời gian sắp tới đây thì nhóm ngành nào sẽ là những nhóm ngành chạy tiếp theo sau khi mà các cái nhóm ngành này thép chứng khoán bất động nó đã chảy ra rồi đúng không ạ thì hiện tại các chị trên thấy thị trường là có hầu như hiện tại là có bốn nhóm là chứng khoán ngân hàng bất động sản và thép đã hồi phục trước đi chạy trước rồi và ngoài ra thì còn có một số mạng cổ phiếu trong cổ phiếu trụ trong viên 30 thì các cổ phiếu nào trụ nào đã chạy thì mình cũng đều nói ở trong các video cả rồi thì um, tại video này mình xin chúng ta sẽ nói về nhóm ngành rồi ờ, nhóm cổ phiếu nào ở tuần tới đây à, trước khi vào video thì à, thì mong các chị cho mình một like một subscribe để, để ủng hộ kênh của mình ha thị trường tuần tới nè thị trường tuần tới đây á thì um, mình cho rằng thị trường nó sẽ có những nhịp điều chỉnh xuống rồi sau đó mới có tiếp tiếp tục thể, tiếp tục đi lên được còn khả năng mà thị trường mà nó điều chỉnh đi lên như thế này á, thì rất là khó xảy ra đúng không ạ thị trường trước khi mà nó sẽ có những cái pha điều chỉnh thiệt thật sự á, thì cho nó sẽ có những cái pha điều chỉnh ảo điều chỉnh, điều chỉnh giả đấy thị trường bao nhiêu năm nay nó đều như vậy rồi đúng không? và cái nhận định này mình đã mình à, bản thân mình đã nói từ trước rất là lâu rồi không phải là video này hôm nay ngày hôm nay mình mới nói với anh chị nếu anh chị nào mà theo dõi video cái kênh youtube của mình thì đều nhận được ờ, cái những cái cảnh báo như vậy rồi đúng không ạ thì video hiện tại sắp tới đây thì mình cho rằng vn index sẽ chỉnh về khoảng cái vùng 1220 tầm khoảng 1120 sau đó sẽ vọt lên quay lại lắp gáp vùng ừ, và sẽ đi lên quay biên ừ, index sẽ quay lại cơ vùng 1300 đấy thì à, khả năng tuần này sẽ là một cái tuần điều chỉnh của vn index đó là cái ý thứ nhất trong video ngày hôm nay và cái ý thứ hai nữa thì à, ở nhịp trước thì mình đã nói đúng ngày thép tại vì à, các mình biết là mình biết ở trên thế giới cái thì cái cái cái nhu cầu tiêu, thụ thép đó, nó đã phục cái thị trường đối với ngành thép nó đã phục hồi rồi nó đã phục hồi rồi thì mình đã cảm nhận được rồi chứ không phải là à, mình đã cảm nhận được đấy thì vậy thì uh, theo kinh tế vĩ mô thì những ngành nào sẽ à, chạy trong thời gian sắp tới thì các bạn biết là hiện tại là gì là Trung Quốc đang áp đặt là cấm xuất khẩu các cái ngành cát sang Đài Loan thì cái việc mà Trung Quốc cấm xuất khẩu cát thì buộc Đài Loan sẽ phải tìm các nguồn cung cấp cát khác để thay thế ờ, đối với thị trường Trung Quốc thì các bạn biết là Trung Quốc là một quốc gia rất là lớn và cái khả năng cung cấp cát của Trung Quốc à, cũng cực kỳ lớn đúng không ạ nếu như mà cát mà được cung cấp từ Trung Quốc thì nó sẽ gần vận chuyển cái chi phí vận chuyển nó sẽ lớn hơn nó sẽ nó sẽ giảm giảm đi đúng không ạ thành thành ra cái giá thành nó sẽ giảm đi mà ờ, các bạn biết hiện tại á, thì à, cái ngành xây dựng nó là một trong những ngành động lực động lực chính để phục hồi nền kinh tế của Đài Loan sau khi mà à, các bạn biết đợt dịch vừa rồi này kết, kết hợp với các đợt mà à, hiện nay nữa là Trung Quốc đang cấm vận bởi vì à, sau chuyến thăm của bà Pelosi hiện tại thì Trung Quốc đang cấm vận rất là nghiêm ngặt đối với Đài Loan thì uh, vậy cái thị trường nào sẽ là cung cấp cát cho Đài Loan ở Nhật Bản thì không có tài nguyên rồi Nhật Bản thì không có tài nguyên để để để, để bán như vậy đúng không ạ Nhật Bản là thị trường nó ngập trợn nhập khẩu rất là nhiều tài nguyên còn nữa Trung Quốc thì cấm rồi vậy thì Đài Loan chỉ còn cách làm tìm các nguồn thay thế ở đâu ở các nước Đông Nam Á ở các nước Đông Nam Á thì chắc chắn có thể là tìm nhập khẩu ở Việt Nam hoặc Philippines hoặc Indo và Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng để cung cấp cát cho Đài Loan vì thế mình cho rằng tới đây thì à, một số các cái công ty mà xuất khẩu các cái nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi à, hoặc là các công ty mà khoáng sản khai khoáng khoáng sản thì xuất khẩu đi nó sẽ hưởng lợi đó và từ một nhóm ngành thứ hai nữa là nhóm ngành vận tải biển vận tải biển thì các bạn biết là cái nhu cầu vận chuyển cát nó tăng thì nhân đến là thu nhập của các cái công ty này nó sẽ khả quan hơn rất là nhiều à, trong nhóm ngành vận tải biển các bạn có thể ờ, nhìn thấy là như HAH này đấy HAH này VNA này hay là VOS này nó đều rất là khả quan à. thì đối với các công đối các đối các đối với các công ty này các bạn thấy là nó tạo mô hình đối với nó tạo mô hình khá là đẹp này đây Đấy. hiện tại đối với VOS thì nó đang nó siết nền rồi nó siết khá là đẹp rồi đó là đối với ngành nhóm nhóm ngành mà sắp tới đây khả năng nó sẽ được hưởng lợi và tất nhiên nhóm ngành thép ta ở thời gian sắp tới đây cùng nhóm ngành chứng khoán và ngân hàng sẽ là những nhóm ngành mà hồi phục rất là lớn à, hiện tại á, thì à, nhóm ngành bất động sản tại sao nó tăng các bạn biết là hiện tại cái cái cầu của bất động sản nó rất là lớn mặc dù là nhà nước có siết các chính sách à, về dòng tiền tuy nhiên là các nhu cầu thực tế về bất động sản nó hiện tại cái nhu cầu nhà ở nó cũng rất là lớn chính vì vậy mà à, và các chính sách mà siết dòng tiền nó thực ra hiện đó, cho tới hiện tại nó đều chưa có gây ra tổn hại gì đến đối với các cái doanh nghiệp sản xuất bất động sản cả các doanh nghiệp uh, bất động sản nó chưa gây ra đến các cái nó gây ra một cái tác động vật lý nào nó đủ lớn để gây ra trọng thương đối các doanh nghiệp này đúng không ạ và thì hiện tại các doanh nghiệp này các cổ phiếu các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục tăng mới lấy tiêu biểu như DIG này đất xanh này Hà Đô này đó. là do là, là các cái doanh nghiệp mà có nhịp tăng vừa rồi khá là tốt tiếp theo là đóng nhóm ngành chứng khoán hiện tại là bật hết rồi rồi nhóm ngành ngân hàng cũng rất là nhiều ngân hàng bật rồi và nhóm ngành thép thì các bạn thấy là như Hòa Phát này Hoa Sen này Nam Kim này đặc biệt là có Hoa Sen và Nam Kim là hai những hai nhóm ngành cơ hai công ty thép mà nó bật đầu tiên rồi ờ, chứng khoán các bạn đều thấy là hai cả hai công ty mà có quy mô lớn hàng đầu ngành chứng khoán như là VND hay SSI đều hồi phục trước rồi đấy thì ờ, trong thời trong tuần tới đây thì các cái các cái nhóm ngành thuộc của các công ty này vẫn sẽ tiếp tục đi lên và nếu như bạn nào mà tinh ý thì có thể mua cổ phiếu của các cái công ty mà hiện tại nó chưa có bật nhiều mình lấy ví dụ như là HCM thì nó chưa có bật nhiều đúng không ạ nó đang tăng một cách âm thầm và nhẹ nhàng không có tăng nhiều đúng không ạ tăng âm thầm và nhẹ nhàng thôi cứ một ngày một ít một ngày một ít và không biên tăng không có quá lớn biên tăng nó không có mạnh mẽ và dứt khoát lên đúng không ạ nhưng mà nó cũng rất là đáng để chú ý hay là VCI VCI hiện tại nó tăng khá là nhiều rồi đúng không đối với VCI dài mình thấy là nó tăng khá là nhiều rồi VND nó cũng tăng này ờ, FTS FTS hiện, S hiện tại thì nó cũng tăng khá là nhiều rồi cho nên là mình mình đối với hiện tại thì các bạn có thể kiếm một số các mạng khác như mình thấy tiềm năng nhất vẫn là à, khả năng vẫn là HCM HCM chứng khoán à, Thành phố Hồ Chí Minh ấy. nó nhẹ hay là bi BSI nếu mà nó siết cung xuống nếu như tuần tới mà nó siết cung xuống đoạn này thì các chạm khoảng à, chạm đến MA10 thì các bạn có thể cân nhắc sang ngân vào đấy, đấy là đối với nhóm nhóm ngành chứng khoán và một nhóm ngành ngân hàng thì các bạn cũng có thể tự tìm một số các mạng mình lấy để mình lướt qua để các bạn xem ha Vietcombank thì nó bứt nó bứt lên rồi các bạn các bạn thấy nó bứt lên rồi và hiện tại đối với Vietbank hiện tại là không có điểm mua nữa không hiện tại Vietbank là không có điểm mua nữa các bạn bỏ qua đi ha bit đối với bit hiện tại thì các bạn cũng có thể là cân nhắc được nó cũng không uh, chưa chạy quá nhiều ACB ACB là mình nghĩ là một trong những ngân hàng mà khá là tiềm năng để các bạn có thể theo dõi thêm vào watchlist Đấy, vib VIP là một trong cổ phiếu các bạn nên thêm nên thêm vào watchlist gấp này có thể nó sẽ tạo điểm mua sớm trong tuần tới đây Techcombank đối với Techcombank thì các bạn nên thêm vào danh sách nha mình nghĩ là Techcombank có thể uh, giải ngân được đối với Techcombank Techcombank có thể giải ngân được nha rồi trên đây là một số các cái cổ phiếu mà uh, tuần tới trong tuần tới nhé trong tuần từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8 thì chị có thể cân nhắc giải ngân vào rồi cảm ơn các chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình thì ờ, có các chị có những ý kiến đóng góp gì vui lòng comment dưới phần comment của video này cảm ơn các chị